vẫn luôn chê anh Và xấu hổ với bạn bè Vì vẻ bề ngoài của anh Và giờ em yêu nó thì nó đẹp hơn anh Đúng không? Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế